走着。 tình ta đi là đi vào biệt ly chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì người đi qua rồi người đã quên tôi bỏ tôi đừng lại lầm lạc vương hướng rồi vĩnh biệt người ơi ngày buồn đã tới này giây phút tôi xa người tình đã vô nhau mình đã thôi nhau từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu nghèo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa một nơi trốn cõi đời thì vòng bám nhiêu nào có được gì đâu người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì người đi qua rồi lầm lạc phương hướng trong đời người đi qua rồi người đã quên tôi bỏ tôi đừng lại lầm lạc phương hướng trong đời sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà này nằm im đó sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó thời gian không làm sao xóa bao lần tay siết trong tay nhìn anh em âu yếm bảo anh đừng xa vắng em sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa cuối ban đầu sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao bao nỡ đành quên lời nguyện xin khắc sâu chót trao yêu nhau đừng phụ cho người đời bỏ tiền muốn vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa những đôi tam ái còn nhau đêm vang tiếng cười tôi bước theo tiếng gọi của người trai tha thiết với tương lai tôi xa ánh sáng phố phường xa người em nhỏ lên đường tòng chim mong ước đó không bao giờ anh quên tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng nên ngày gian lao nôn nao đúng on mother nguyện thế lót nước sẽ không hề lìa tan chuông đồ chùa xa chiều tan trường về điệp cùng lãng chung thôi thủ đùa xa chiều tan trường về điệp cùng lắm chung bước sông qua mau dưới mưa nghe nào nào ក៏តែ lòng thương biết mấy cho vừa từ khi ta cách trở kỷ niệm chưa xóa bao giờ cầu xin tóc em còn màu xanh xin má em còn hồng và môi em vẫn đại dương tình thương dâng cao sóng xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong này bạn đêm nay hỡi mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của người tình yêu theo tháng năm xoa mờ trong mắt nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong đời anh là mấy. xây tương lai dấu tâm tư thương ai rót mưa mây che chắn quất đêm dài tìm tôi đơn